Có từ nơi anh lửa rừng bập bùng vách núi Anh đi giữa miền biên giới Làng quê em đợi em chờ Con sông của người quan họ Suốt đời nước chảy lơ thơ tiếng anh âm như hơi thở em nghe để nhớ suốt đời đừng quên đừng giận người ơi mà đừng quên đừng giận người ơi Ôi, tuyệt vời em chết ông quyết nhà tôi rồi Quá ông quyết ơi là ông quyết luôn luôn luôn luôn bấm luôn bấm luôn bấm luôn bấm luôn bấm luôn bấm luôn nghe là dục dạ. tim rồi tôi nghe tôi còn muốn dạ. bấm thôi đấy ôi rồi ôi bây giờ nhìn người tim đã dạ. rơi xuống rồi nghe hát là nó rụng luôn nói chung đó là anh ngưỡng mộ em đúng là cô giáo dạy nhạc mà rất là ngọt ngào mà anh nghĩ rằng là anh quý hát cũng tốt mà không tôi bị rỡn da gà luôn hết em hát xong ngay tim mình đập loạn nhịp rồi thật đúng loạn nhịp chị còn loạn nữa dạ. rồi em Ôi thế, thế nào thế thế nào dạ bây giờ em có điện điện anh điện điện luôn đấy có điện mà kêu anh bằng chị luôn đấy dạ. mời à, đàn gái giới thiệu về mình trước đi Dạ em xin tự giới thiệu em à, tên là Mai Thị Hà Quê ở Thanh Hóa Ờ, hiện tại thì em à, là giáo viên dạy môn âm nhạc Em năm nay 31 tuổi Còn em giới thiệu về mình cho bạn đàn gái biết đi Dạ vâng, em à, xin chào à, anh Quyền Ninh, chào Trường Vân Chào em Chào bạn gái bên Tấm Dèm cùng tất cả khán giả trường quay Vâng, em xin giới thiệu em tên đề đủ là Vũ Mạnh Quyết Năm nay 37 tuổi Nguyên quán Hà Nội và hiện tại đang sinh sống tại thành phố Nha Trang Quyết hả? Quyết tâm anh À quyết tâm đó hả? Dạ vâng Quyết làm gì? Em nghề nghiệp về em kinh doanh vận tải mà chủ yếu là khai thác tour trong thành phố tức là công ty của em hay là sao vâng em ờ, công ty của em dạ. công ty của em luôn em làm giám đốc luôn vâng quyết giám đốc 37 tuổi kinh doanh du lịch để bên đàn gái ta giới thiệu về bản thân trước nè tại vì cái cô này cổ giống như là một cái cô diễn viên bên Hàn Quốc vậy đó trời ạ à. em em nói cho chị nghe coi em cái điểm mạnh của em là gì em biết hát nói chung em dễ tha thứ và em dễ chịu với người khác rồi còn điểm yếu em sống tình cảm quá nên là em à, nhiều khi cũng hay bị buồn với lại à, có cái điểm yếu nhất là em căn giờ hơi dở ờ à, tức là em không biết canh canh giờ tức là em hay, hay bị trễ đúng không dạ bị trễ hẹn đó đúng không <laughs> trễ khoảng 15 phút rồi em có hay khóc nhè không dạ à, dạ có <laughs> có đúng không sống tình cảm quá cho nên là rất dễ khóc nhè không có tật xấu gì không dạ um, hình như là không không có tật xấu gì luôn Đằng ấy ơi, Quyết ơi, em nghe chưa? Vâng, Không em nghe chị. Xấu em ơi. Dạ, dạ. Rồi, Quyết nói cho em gái biết đi. À, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Điểm mạnh của anh là, là thuộc trách nhiệm gia đình và thích à, cũng rất thích, thích nấu ăn sống tình cảm em cũng có, tài lẻ như ca hát và thể thao em có tật xấu gì không à, tật xấu là em à, em một tính cả lẻ cả nể đúng đâu phải thật xấu đâu đôi khi cái tên nào thương hại đôi khi cũng bị mất hoài mà mất gì như tiền bạc chứ anh Ủa vậy hả? Gì hay bị mất tiền hả? Em hay em hay ở chỗ nào vậy? Tôi biết cái chỗ em ở, tôi lụm tiền giùm em. Vâng. Nói nghe nè, em có biết cái điểm cái cái điểm yếu của em là gì không? Nói nhanh. Em nói nhanh quá. Dạ, vâng. Chị hỏi em chút xíu nha. Do cái tiêu chuẩn của em vâng. là như thế nào? Tiêu chuẩn cũng rất đơn giản thôi. Vâng. Chiều cũng ở chiều cao mất sáu trở lên. Địa lý từ Sài Gòn trở ra. Ờ, cân đối được tí chị được ba vòng càng tốt không được không không ba vòng thì một vòng thì được ờ, đầy đặn tí chị đầy đặn kim trang đầy đặn nét ngày nữa vâng, này giống giống như chị ấy nhỉ vâng. à giống như chị dạ. em ơi nó hơn chị nhiều lắm nó hơn chị nhiều lắm nên em yên tâm nhá không nói thế chứ ngày xưa vân hơn nhiều người lắm dạ. vân là hoa hậu đấy dạ. trời ơi hai là hoa hậu đấy tôi không cần ông phải giới thiệu bây giờ thì nó cần hơi cao bây thôi. giờ tôi đang mai mối cho người ta ông nó giận chứ bây giờ em nói cho bạn gái này biết về cái những mối tình của em đi ừ đường dạ. tình duyên đấy à, mà báo cáo chị là ờ, ờ, em có ờ, hai mối tình số nhất là 6 năm vâng thì chính là bà xã của em cưới vợ rồi hả dạ. vâng thì đó thôi đó là em phát hiện là bà xã có bồ vâng cái thôi em cũng rất từng ngại khi mất lòng tin rồi thì yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau vâng rồi phát hiện bà xã có bồ có bồ thì thôi em xác định rồi thì hôn nhân không không tin tưởng nhau thì thôi em cưới nhau bao lâu thì phát hiện ra điều đó à, 5 năm cưới nhau 5 năm phát hiện ra điều đó ồ vậy là mình đã có đã. Dạ. con chưa dạ, có có một bé gái chị à mà bé gái giờ ở với mẹ hay Bà. là dạ. ở với em ở với mẹ nhiêu tuổi rồi à, 7 tuổi thôi thôi bỏ bỏ bỏ cái chuyện đó đi coi như là một cái ờ, câu chuyện buồn nhưng mà mình nên bỏ qua mình nhìn ra phía trước Bà. đó ha em ha rồi thì bây giờ chúng ta cùng ờ, ờ, Ừ. tìm hiểu về cái chuyện tình duyên của bạn đang bạn quan trọng là bây giờ nè, bên đàn gái quà cho sao? ông cho ông nhìn nha nha ông che mắt lại đi tôi sợ ông mối này ông lạc lòng quá ghê quá nè lạc một lòng. hai ba ủa sao ờ, to con quá vậy dạ hơi cân nặng hả ủa trời em gái trời ơi dễ thương quá tưởng đâu nhìn người bạn của tôi đàn trai anh thì ờ, nó lỡ con đò rồi đó bên đàn gái thấy sao em cũng đã từng kết hôn ạ Wow, oh, yeah. Năm mà em 25 tuổi là lúc đó em ra trường em làm được 2 năm rồi Em đã quyết định lấy một người yeah, dạ, Em có con chưa? Dạ em chưa có con ạ Chưa có con Dạ Hai bên đều đã một lần à, gọi là lỡ chuyến đò Bây giờ em mong muốn tìm một người mới như thế nào? Dạ em ờ, muốn một người ờ, người ta biết yêu thương, biết chia sẻ Khi mà gặp chuyện gì thì hai người cùng ngồi lại nói với nhau để cùng hướng tới một điều tốt đẹp hơn Bây giờ ờ, cho gặp người thân đi Ta góp ý sao rồi mình cho hai bên gặp mặt Ủa em em hôm nay có người thân đi với em không? Dạ em có hai người bạn Đâu hai người À Đó, Hai cô bạn Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân Chào tất cả mọi người thì em thấy anh trai bên này à, cũng được chững chạc à, chị mai hà em là tiếp người rất là sống theo cái dạng rất là tình cảm hai anh chị đã đến đây là một cái duyên rồi thì à, anh chị hãy tạo cho nhau một cái cơ hội em trai đi với ai dạ, Em à, đi với cậu, với anh trai và một anh bạn à, Rồi, xin mời đại diện gia đình Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân Xin chào quý vị khán giả, chào các bạn gái bên này à, tôi là cậu của ờ, cháu Quyết. Thì à, cháu Quyết cũng như chị Hồng Vân lấy nhận xét ấy, là cái à, nói rất là nhanh mà hay vấp. Cho nên là đó là cái khuyết điểm mà cũng nhiều nhà cũng góp ý nhiều. Thì cái khuyết điểm nó còn về cái ưu điểm đó là Quyết là rất là nhiệt tình, có hiếu, biết kính trên nhường nhớ trong gia đình mọi công việc cái việc gì cũng có thể làm được. Mai Hà bên này thì cậu thấy rất là phụ nữ rất là xinh, là rất là chững chạc thì lên đây là cái duyên thì mong um, tạo cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu mà gia đình bên nhà nhà nhà nhà trai thì rất mong muốn cái cái điều này à, cảm ơn cậu <clears throat> cảm ơn hai gia đình chúng ta mở rào thôi bắt đầu đi quyết được em ừ. anh có đóa hoa tặng em chúc em luôn ờ, tươi tắn như những đóa hoa này dạ em cảm ơn cái này là chiếc thuyền buồm nghĩa là tượng trưng cho hai đứa ta thì dù bất ờ, chấp ờ, bão tố phong ba thì có thể vượt qua cái bến, bến con thuyền này thế cập bến và để đi đến bến bờ hạnh phúc dạ Mời em nói chuyện đi dạ em cảm ơn dạ em cũng có một món quà nhỏ gửi tặng anh gửi tặng cảm em mở ra đi em dạ, mở ra đi mở là cái em. gì dạ cái này là dây um, đòi nợ nếu như có nợ thì cái gì cái gì dạ à. nếu có nợ thì phải trả Cả là phạt. dạ tôi đã biết rồi nhỉ mình à, đăng ký mình mang luôn đeo luôn tôi cảm ơn em âm, âm nhạc thì âm nhạc chắc em cũng hát hay nhỉ ờ, có chắc nghệ sĩ thì cũng có đúng không dạ em cũng hát được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 dạ à, em em sẽ à, gửi tặng bài hát tình yêu trên dòng sông quan họ ồ oh bài quê tôi đấy quê tôi có từ nơi anh lửa rừng bập bùng vách núi anh đi giữa miền biên giới làng quê em đợi em chờ con sông của người quan họ suốt đời nước chảy lơ thơ tiếng anh ấm như hơi thở em nghe để nhớ suốt đời vâng. đừng quên đừng dần người ơi mà đừng quên đừng dần người ơi Ôi, tuyệt vời quá em chết ông quyết nhà tôi rồi ừ. Ôi, ông quyết ơi là ông lút quyết ơi. Lút lút đâu nhỉ? Lút bấm luôn, lút luôn Bấm luôn, bấm luôn, bấm luôn. Bấm luôn, lút thật bấm luôn. Nghe là dụng dạ. tim rồi. Tôi nghe tôi còn muốn dạ. bấm thôi. Đấy, ôi rồi ôi. Ui, bây giờ nhìn người dạ. tim đã rơi xuống rồi. Nghe hát là nó rụng luôn. Nói chung là anh ngưỡng mộ em đúng là cô giáo dạy nhạc mà rất là ngọt ngào mà Hay anh nghĩ quá. rằng à, anh quý hát cũng tốt mà không tôi bị rỡn da gà luôn á linh em hát xong ngay tim anh động loạn nhịp rồi thật đúng loạn nhịp chị còn loạn nữa dạ, rồi dạ. em Ôi thế thế nào ơi. thế thế nào dạ bây giờ người em có điện điện anh điện điện cái luôn đấy có điện mà kêu anh bằng chị luôn đấy dạ. cái lượng điện này à. chắc phải 500 kV chị ạ mạnh dạ bây giờ à, hai người à, đó một người hai người dạ. ở rất là xa vâng đâu mình nói thí dụ tụi mình bấm nút thì mình sẽ hẹn hò thế nào cho nhau cơ hội thế nào và tạo nhau một cái điều kiện lãng mạn nào để yêu nhau quyết đưa ra vấn đấy đề mà đi coi như quen nhau xong một phát mấy tháng sau cưới này thì anh hy vọng một cái là anh sẽ, sẽ ờ, tạo điều kiện cho hết mức và đằng sau của ờ, bên em công việc đó thì anh cũng sẽ là người đàn ông vững chắc để cho em tin tưởng và gửi gắm cả cuộc đời mình còn lại kể công việc và cả tình cảm em có cảm giác đây là cái người đàn ông mà có thể làm chỗ dựa cho em không cái trái tim em nó có một cái chút loạn nhịp nào không dạ hiện tại bây giờ em ờ, rất ổn <laughs> em ờ, em không dễ em không dễ yêu thực ra là để yêu em cần thời gian sự là ngồi đây thì em chưa cảm nhận hết được con người của anh em có thấy đây có phải là một nửa yêu thương mình đang hướng tới không dạ em ờ, ngoài sức tưởng tượng của em ngoài sức tưởng tượng vâng chúng ta sẽ tiến tới nắm tay cô ấy và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình mắt nhìn mắt để xem là cô ấy có đồng ý bấm nút hay không nha nào tiến tới đi cô ấy đứng lên hai người nắm tay nhau để cảm nhận và em hãy nói điều gì với cô ấy quyết nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt cô ấy em muốn điều gì em nói đi hồi hộp hồi hộp quá em ạ <laughs> nhìn thẳng vào mắt cô ấy cứ nhìn ừ. đấy em ạ đấy thì à, tình cảm của mình đến đây là một cái duyên qua chương trình thì mình gặp với nhau thì hy vọng cái duyên này nó tạo ra cái cái lợi thì phải trả cho nhau và vượt qua sóng gió của cuộc đời để đến với nhau để đến vợ hạnh phúc nhất rồi hai bạn đặc biệt là cô gái Mai Hà em có 30 giây nhắm mắt lại để tay vào nút bấm suy nghĩ cho kỹ nha các bạn chúng ta đã trải qua lần đò rồi trao duyên không có dễ như vậy đâu rung động thì trao không rung động thì thôi nào sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định một hai ba hết thời gian cô gái không bấm em uh, rất là xin lỗi tại vì em, à, em uh, chưa Đâu sao em ừ. nhưng mà chúng ta có thể là bạn em rất vui được biết anh yeah. Dạ. anh á à, thật sự nha nếu là anh ở vị trí em anh sẽ quyết liệt hơn nữa nên em run quá anh run quá đúng không dạ. em phải cần quyết liệt hơn nữa phải đúng cái tên của em là quyết và liệt luôn và liệt luôn à, quyết liệt quyết rồi. xong rồi liệt luôn không, không vậy phải quyết liệt đi chung chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha dạ vâng dạ, cảm ơn nha dạ, chào hãy giữ lấy quà của ừ. nhau để nhớ rằng một ngày nào đó ta được gặp nhau trong chương trình bạn muốn hẹn hò dạ, dạ. dạ em chào chị hồng vân em chào quỳnh linh em. À, chào quý khán giả dạ em là nguyễn thanh hùng năm nay em 31 tuổi à, em lớn lên ở kiên giang hiện tại em làm việc ở hóc môn em là nhân viên công ty của orion dạ em, em sao nè em nói coi dạ à, em chào chị hồng vân chào anh quyền linh chào à, tất cả các anh chị có mặt trong trường quay hôm nay ạ à. em tên là nguyễn phi hoàng ly năm nay em 27 tuổi hiện tại em đang là thư ký cho công ty cổ phần đầu tư bất động sản anh tuấn ạ à. dạ em đang làm thành phố hiện tại thì cái trụ sở chính của bên công ty em á, thì hiện tại đang ở nhà bè nó cũng dạ vâng. hơi xa chút xíu nhưng không sao em... mình à, bên đàn gái có ưu điểm khuyết điểm gì vậy thật sự ra ưu điểm của em á là em rất là vui vẻ em rất là tự tin vào cái khả năng mà mình có thể giao tiếp với mọi người tại vì cái môi trường công việc của em á tiếp xúc với khách hàng khá là nhiều thật chất ra em còn một tí gọi là nhay với lầy lầy nhây lầy đúng không và thứ cái điểm lớn nhất của em đó là não cá vàng rất là dễ quên đó chị à. có nghĩa là đôi lúc mình ờ, đang nói là cái chuyện này mình phải làm buổi chiều mà cái tới buổi trưa mình vẫn nhớ xong tới buổi chiều gần nửa tiếng nữa sau cái ủa mình đang làm cái gì ta mình cũng làm cái gì cứ em cứ đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng cái đúng hai cái vị trí mà muốn làm làm đó cái nghĩ à mình muốn làm cái này lúc có nghĩa là đúng dạ không? đúng rồi có nghĩa là em phải đi một vòng có đúng cái vị trí lúc đầu mà em muốn làm cái công việc đó thì em bắt đầu em mới nhớ lại ừ cái công việc đó mình cần phải làm buổi chiều rồi em có tật xấu gì không dạ có à, nói chung là em cũng uh, hơi giờ dễ thun <laughs> một phần nữa là em cũng hay uh, lề mê tại vì nãy giờ biết nghe cái mùi bánh nó cứ phả lên trong mũi thơm quá linh ơi mà cái tôi không biết là bánh gì luôn á linh để ngồi tay lạ ờ, qua mời đàn trai ăn được đàn trai ờ, cho ý kiến không linh nó ngộ lắm linh tôi hình dáng cũng không giống ai mà mà gọi là gì đó ừ, nguyên vật liệu tôi cũng không biết nó là cái gì luôn á linh ơi để ngồi tôi thử tôi sẽ biết bánh gì cho bên coi rồi còn bên đàn trai thì sao dạ điểm mạnh của em á là em biết ra à, nấu ăn à, không gia trưởng Tốt. À, hài hước à, quan tâm à, em út và thiếu nhi à, điểm yếu của em á là em hay quên lắm rồi bên kia cũng hay quên bên đây cũng quên nữa dạ. trời ơi rồi, rồi, rồi, rồi có cái đến với nhau rồi rồi sanh con cái nào mà lọt con mà quên ở đâu á ở trong nhà mà không biết nó để ở phòng nào luôn không trời dạ thì bởi em mỗi lần em muốn làm gì phải ghi vô tờ giấy á mà đôi khi cái tờ giấy em quên ở đâu luôn không biết nữa à, rồi xong luôn coi như xong hàng luôn dạ. em thích làm thơ làm thơ nghiêm túc có mà làm thơ mà lầy lầy cũng có luôn làm thử coi à, cuộc đời giờ vợ ngương việc làm không hết yêu đương cái gì đúng rồi dạ phải làm việc trước mới yêu đúng không dạ nhưng mà mình nói rằng mình suy nghĩ lại bảo không được mình đang ế mà ừ. bây giờ phải làm thơ là yêu đương lại rồi sao à, à, em xin phép em tả người phụ nữ nha ừ. à, con gái là đẹp về mái tóc và con mắt à, cho em hỏi là bên đó là tóc ngắn hay tóc dài ạ à? um, dạ, dưa tóc... dưa dưa dưa dưa dưa thì em làm à, tóc dưa dưa, dưa đúng không dạ. nếu mà à... không có à. tóc thì làm được không nếu mà à... không có à. tóc thì làm được không ừ, dạ chưa nghĩ ra <laughs> dạ. à, tóc em à, chống ngang bờ vai à, mắt đen lấp lánh long lanh mỹ miều à, thầm thương chợt chợt nhớ trộm yêu à, ước mong mỗi buổi sớm chiều à, có em hay quá có nghĩa là anh đó anh cũng ghê thiệt á chưa gì anh đã thả thính rồi đó trời thì nãy giờ em thấy bạn anh bên kia cũng thả thính quá trời luôn nhưng mà do em cũng không có tài gì em chỉ có là sở thích là thích làm bánh nhưng mà những cái món bánh mà ít người biết tới à ví dụ giống như đây là món bánh bông mít ừ dạ bánh bánh này em làm bằng nguyên liệu gì mà? có nghĩa là nguyên liệu chủ yếu của em đó là em sẽ làm bằng mít em sẽ lấy cái ruột cái vỏ mít làm à. cái vỏ bánh bao Trời, em sẽ băm nhuyễn em trộn lại xong với nấm mèo em nêm gia vị rồi hành ớt thổi tiêu bánh bao mít linh ơi hàng nghe biếu làm trai ăn thử coi rồi nói chuyện sao được không chị hỏi này nhưng cái bánh này em chế tạo gì nhưng mà em có ăn không em cũng có ăn thử qua bạn em cũng mới ăn thử xong ờ à, vậy hả hỏi gì cho chắc ăn đừng hồi bị ông linh ông sẽ ăn đầu tiên dạ, mà chỉ có cái ông mối đó thôi mà lỡ mà ông ấy có chuyện gì ông ông bỏ ông bỏ chị đây Thật là sự chị... cái này là em cũng lần đầu tiên em làm ừ dạ <laughs> lần đầu mà em ăn thử cái này chưa dạ rồi có nghĩa là hello sáng... hello <laughs> em chào à, anh chào anh gái trời ngon quá bánh bao mít chuyển qua đàn trai ăn 10 bánh bao nhưng mà vẫn nói ủa cái bánh bao gì mà bao nó không hết vậy mà nó cứ he hẻ ra vậy khó chịu với sợ mày luôn. giống khổ qua dồn thật quá vậy ừ. <laughs> nè làm miếng coi Trời, dạ, em được cái em canh đạo lắm anh linh em làm đi coi như có gì em chịu trước nha rung quá là múc lộn cái muỗng luôn không nè làm thử đi làm nguyên cái này luôn nguyên cái luôn ăn Tại mà người ta mang tới đây để tặng em mà ờ à, đúng rồi Đó, sao nè cho ý kiến đi Công dung ngôn hạnh tề gia nữ Phải ăn hết dĩa mới biết ý kiến <laughs> Thấy sao? Em. Dạ ngon Ngon không? Dạ ngon Có cái vị thế nào? Dạ ngọt ngọt Mạnh mạnh Đúng rồi đầu óc sáng tạo cái này tôi cất để tối tôi ăn tiếp <laughs> ủa lên lấy luôn hả, hả? lấy luôn thôi ăn luôn đi ơi. cái gì đưa qua đàn trai là không có trở về được rồi, cưng mất. nói nghe này chị hỏi nè. nè bây giờ cái chuyện tình duyên của em sao rồi tính ra thì em có được một mối tình chính thức ạ à. chính thức được bao nhiêu năm ờ dạ được 4 tháng rồi à. trời Mấy... ơi có 4 dạ. tháng rồi à hả em thứ nhất là do bạn đó bằng tuổi với em em cảm thấy giống như là em gây áp lực cho bạn vậy em chững chạc hơn thì uh, sau đó thì uh, hai đứa em cũng uh, chia tay, nhau. tay nhau tức là họ chưa toàn toàn tâm toàn ý em thành thôi bốn tháng chưa phải là yêu sâu đậm đâu em nghe <laughs> lý lịch tình yêu của đàn trai nè dạ em có hai mối tình hai mối tình dạ mối tình thời cái tuổi chưa có mạng xã hội dạ là năm 21 tuổi thì em đang quen cái cô này trong cái thời gian là cô đang cô đơn chấp nhận yêu yêu xong rồi cái thì bởi không có zalo facebook á cho nên em không có ờ, chỉ nhắn tin thôi thì một thời gian sau cái cô này cũng có nhắn tin là thôi ờ, mình dừng ở đây đến năm 26 tuổi em bắt đầu mối tình thứ hai thì cái mối tình này là ở trong giáo xứ em luôn muốn ờ, đến hôn nhân thì lúc đó em chưa sẵn sàng bởi vì em còn mới đấy em còn đi học cho nên là em cũng uh, nói là em chưa có sẵn sàng và chưa có đủ kinh tế thế là người ta không có đợi em được Trời ơi, tội nghiệp không? Nhưng mà bây giờ Vân hỏi là bên kia đã sẵn sàng cho cái cuộc hôn nhân chưa? Kinh tế thì em xin chia sẻ thật luôn là gia đình em vừa à, cưới thằng em trai Ờ, và vừa được sự giúp đỡ của gia đình thì nhà em cũng có một miếng đất rồi ừ. thì giờ chỉ muốn có một người để xây một máy ấm trời ơi ngon lành bây giờ tôi muốn muốn ờ, biết đàn gái ờ, cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào mẫu hình lý tưởng của em cũng đơn <laughs> giản lắm chị tại vì do em có chiều cao cũng khá là cao em tới một m sáu mươi lăm rồi ừ. thì em mong muốn bạn trai của em là khoảng từ một m bảy mươi lăm hay là một m tám hoặc là thấp nhất cũng phải là một m bảy mét bảy đổ lên dạ, mét bảy đổ lên quan niệm của em là tốt gỗ hơn tốt nước sơn tốt gỗ tốt nước sơn gỗ có tốt không ấy ơi gỗ cẩm cẩm cẩm lai cẩm lai ok cẩm xe dạ, đỏ rồi đó à, em nhìn em cảm thấy thiện cảm thôi thiện cảm dạ thôi. đúng rồi ạ anh nói em gái nghe bây giờ em đưa ra những vấn đề đó anh thấy đàn trai là rất là ok luôn dạ nay thấy hợp rồi đó dạ em chào chị chào em ừ. hiền lành tôi nhìn cái giò là tôi biết cao rồi nè này cũng bảy mấy đổ lên rồi đó được chưa được rồi đó nhưng mà còn em bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em sao dạ bởi vì em thì là con trai trưởng em cũng biết trên biết dưới em cũng muốn người của bạn em á là hiền lành hiếu thảo với là ba mẹ rồi cũng tôn trọng ba mẹ em và hai nữa là cũng không có dữ dằn lắm nghĩa là em không thích cái tính so sánh bé hôm nay bé đi với ai ạ à? dạ hôm nay thì uh, em đi với lại ban giám đốc công ty và người em với lại người bạn thân với lại các đồng nghiệp trong công ty ạ rồi dạ à, xin chào anh à, quyền linh xin chào chị hùng vân chào anh. À, xin chào các anh chị trong văn phòng tôi đại diện ban giám đốc đi theo nhóm người thân của em ở trong công ty ly là cái vị trí là thư ký của tổng giám đốc làm việc rất là nhiệt tình năng nổ và có chuyên môn chính cái tính hay quên mà ly nói có những buổi là phải ở lại làm tới 6 7 giờ tối mới về để cho xong xong cái công việc đó là cái trách nhiệm em trai bên này thì tôi thấy em cũng rất là chững chạc cũng có cái công ăn việc làm ổn định với lại các cái tiêu chuẩn của lý đưa ra thì như anh thấy là cũng cũng là tương đối là cũng được 80% rồi đó thì nếu có à, điều kiện thì hai em cũng nên cho cơ hội nhau để đến với nhau xin hết rồi cảm ơn anh đó là em trai đi với ai dạ đi với em và em dâu của em à. chào cô Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. À, mình là mẹ của cháu Hồng, không phải nói chứ thật sự cháu Hồng là rất là hiếu thảo, là con trai trưởng, rất biết lo lắng. Cô thấy con gái bên này là cười có duyên, rồi má lúng đồng tiền nữa. Đấy. Rồi con nói là con hay quên, Hồng cũng hay quên. Yên tâm, nếu muốn gì cứ nói cô, cô sẽ nhớ cô nhắc cho hai con rồi à, còn con thích làm bánh vậy cô cũng rất thích ăn bánh mà nhà cô toàn con trai không mà <laughs> thế là cô cũng thích con ở cái điểm con biết làm bánh rồi à, điểm thứ ba nữa là con nói là à, tốt gỗ hơn tốt nước sơn đúng với quan điểm của cô luôn cô nói thật không phải bây giờ hai con ngồi với nhau đây mà mới thấy nhau bảo ừ hợp hay là không hợp cái đấy không đúng mình cứ tìm hiểu nhau đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn thật với chị hồng vân với quyền linh vậy rồi còn còn đến với nhau hay không là quyết định của hai con còn nếu hai con đồng ý má ok à, má quá má ok liền quyết quá quyết liệt à. rồi bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt mở rào đó không gian này là của hai em đó bắt đầu đi hùng dạ à, anh có món quà tặng cho em cao quá cao rồi đó cao lắm ờ, em thấy anh có đúng với lại cái hình em suy nghĩ không dạ thì uh, anh em nhìn thấy cũng giống với những cái uh, gì những cái tiêu chí đặt ra với lại cái hình mẫu bên ngoài em quan trọng về cái tính cách hơn tại vì mình sống với cái tính cách chứ mình không có sống với sắc đẹp được rồi <laughs> nhưng mà em biết sao không chị nói về tướng về nhân tướng đó em cái lỗ tai đó tốt lắm đó em ơi giàu lắm đó cưng em nghĩ là sao đang đi chóc chóc rồi á <laughs> nhưng mà gỗ thì vẫn còn tốt ạ à đi sơn lại thôi có gì đâu dạ thì em cũng tính đập đi ờ, xây lại rồi chứ à, mà mẹ em kêu là thôi trong cuộc đời thì cái gì quan trọng trước mình làm trước thì em nghe lời mẹ em thì ờ, mình ưu tiên cái chuyện quan trọng của em mình và hai nữa là cái này em chưa chia sẻ thì nhưng mà em cũng hy vọng uh, là gặp cái người bạn là không có quan trọng quá về bên ngoài cho nên mình tiết kiệm một mớ để mình làm uh, sau này cái chuyện đại sự em hỏi thử đi nói giờ anh nhìn em về nè anh xuất khẩu thành bài thơ tặng riêng cho em được không thật sự là nếu mà không biết là anh có cảm hứng hay không nhưng mà anh nhìn em như vậy anh có thể là làm được bài thơ tại vì em được hay không ừ, nãy anh làm thơ rồi bây giờ anh xin phép hát ha dạ, à, vâng một rồi. câu ngắn thôi anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó nhưng anh sẽ hứa anh yêu em rất nhiều yêu em không cần lý do anh cũng không có trong hình thức à, quan trọng là cái tính tình thì à, trước mắt thì anh thấy em cũng xinh như mẹ anh tả là có nước hồng tiền à, nói chuyện cũng có duyên và anh cũng thích giọng của con gái miền tây đó miền nam à, nghe rất là hay à, chỉ có chửi là không hay thôi ạ à. thật sự là bản tính mà gọi là bản tính nóng cho mỗi người mình đều có không những riêng phụ nữ và đã đàn ông đều có thì quan trọng là mình có kìm lại cái bản tính nóng đó hay không thôi nhưng mà đôi lúc thật sự trong cuộc sống mình cũng sẽ có nóng chứ không ai mà cứ bình bình thản thản được hết à, anh theo đạo đúng theo không đạo. em là theo đạo Phật thì lúc mà phỏng vấn cách ờ, tin á thì ờ, chị biên tập có hỏi em á là vậy thì cái anh đó theo về đạo Chúa được không em nói là đạo nào thì cũng là đạo mỗi đạo đều có một cái đức tính riêng em có thể theo bên gia đình chồng học về giáo lý em không quan trọng về vấn đề đó tốt ừ, hay quá ừ. tức là đó dạ trước mắt thì một tuần anh sẽ ghé em một lần còn nếu trường hợp như tại vì anh dạy giáo lý về thiếu nhi á thì nhiều khi nó họp nó quá trưa thì có thể anh sẽ không đi được nếu em không ngại thì anh rước lên nhà em chơi anh chơi là rước về nhà ở quê đúng không ạ không ở trên đây nhà à, trên, trên đây, đây. À. thì có phải chi mà xuất khẩu được bài thơ là hay quá ha đúng rồi nếu xuất ừ. khẩu được bài thơ là hay không thầy thì làm thử coi dạ để để em suy nghĩ tại vì ừ. đây bộ đồ xuất ừ. hôm nay gặp cô làm bích thấy cô cười khúc khích trái tim tôi nhúc nhích hai đứa mình cố gắng tạo thành tích để có nguyên một bầy con nít <laughs> hay quá trời ơi anh linh giỏi hơn em luôn ví dụ vậy đó, đó. Ờ, à, coi như em mượn cái bài thơ của anh linh để à, <laughs> dạ không em đi. em thích cái gì là của riêng em ạ à. à, thu qua đông cũng sắp tàn à, trời đất chào đón một mùa xuân sang à, ngóng trông ngày hạ nắng vàng ngày dài tháng rộng à, có nàng có ta trời ơi chứ tôi muốn cái nút bấm đó phải đến từ trái tim của mỗi người và phải có trách nhiệm với cái nút bấm chuẩn bị sau 3 tiếng đếm ba hai một hết thời gian chúc mừng hay lắm hãy nắm tay nhau nào và hãy xin phép một nụ hôn đầu tiên sao anh vẫn còn run quá. run lắm rồi ừ, tại vì mấy năm nay chưa có nắm tay người con gái nào hết á từ hai mươi sáu tuổi chị văn hồi tim hồi hộp không dạ, hai dạ, người dạ, bây giờ nụ hôn đó. đầu tiên bắt đầu dạ cho con xin phép xin phép má Dạ thì uh, lời đầu tiên em xin uh, gửi uh, chào tới anh Quyền Linh, uh, em. chị Hồng Vân, uh, Uh, bạn gái bên kia và toàn thể uh, khán giả trong trường quay. Trước khi giới thiệu thì em muốn uh, uh, gửi một bài thơ tặng đến chương trình. Rồi, để mời em. Nó, nó khuyến khích một xíu. Dạ. 25 xuân đã trôi qua mà duyên thì vẫn ngập ngừng ở đâu? tôi nào có phải tiên nhân làm sao đoán biết khi nào tới duyên à, chỉ còn có cách tới đây gặp ông bà mối tham gia chương trình biết đâu gặp phải gia nhân kết giao quyến thuộc mãi luôn ân tình hôm nay trời đẹp nắng xanh kính chúc khán giả một ngày an vui à, chúc luôn cô chú mối duyên có thêm sức khỏe kết duyên được nhiều cùng chúc em gái sát màn luôn luôn hạnh phúc đẹp xinh trọn đời lại chúc tổng thể chương trình ngày càng phát triển có nhiều lượt view chúc xong tất cả chúc mình tự tin bình tĩnh ắt gặp người thương à. Thay mặt chương trình cảm ơn em Dạ Ở trong đó chị thấy có một câu gì là ước gì gặp gia nhân á Thì chắc câu đó của em chắc là em sẽ ờ, đạt được ý nguyện đó nha em Bây giờ em giới thiệu về mình đi em Dạ À, em xin giới thiệu là em tên là Lê Xuân Sinh ạ à. Bút tranh của em là Tự Thanh Xuân Tại vì em hay làm về thơ à, Em à, đến từ thành phố Đà Lạt ạ à. Năm nay em là 25 tuổi à, Nghề nghiệp của em là em có kinh doanh à, uh, shop thời trang và cũng cũng có làm bên mảng bất động sản Em là sống và làm việc tại Đà Lạt luôn. Dạ nhà em ở Đà Lạt. À Đà Lạt luôn. À, Xuân Thanh Xuân là dạ, tự Thanh Xuân ạ. Là là bút danh luôn. Dạ bút danh của em ạ. Thanh Xuân như một tách trà đó hả? Dạ. À rồi nhìn qua nhìn lại hết bà Thanh Xuân. Dạ. <laughs> rồi em em giới thiệu về mình đi. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào, chào bạn trai bên kia, chào ừ. tất cả mọi chào người. Em. Em là Nguyễn Thị Quyên, em làm tại ngân hàng Sacombank. Em năm nay 27 ạ. À Quyên 27. Dạ. Còn Xuân là Dạ em 25 à, ạ. 25. Gái lớn 2, trai lớn 1. Được. Nhưng mà Quyên em à, quê em ở đâu? Em ở Hà Nội. Nhưng mà hiện nay thì Quyên à, làm việc ở đâu? Ở Bình Thạnh á lên. Không sao. Đà Lạt cũng là thành phố du lịch mình thường xuyên đi mà Không, Dễ. bởi vì là mong ước của em là em được lấy chồng Đà Lạt Trời ơi! À <laughs> vậy là hợp lý rồi hợp lý hợp lý hợp lý chương trình ta tìm hiểu kỹ lắm em ơi tìm cũng cả năm trời mới ra à. người cho em đó à. bây giờ em điểm mạnh của em là gì và điểm yếu của em là gì em nghĩ điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng à, em không có nóng tính còn điểm yếu của em là em khá là nói nhỏ thì cái điểm yếu đó khắc phục được mà có thể đi học tiếng nói sân khấu bên sân khấu chị có khóa đó nha <laughs> <laughs> em trai à, có ưu điểm gì dạ em có ưu điểm là em biết làm việc nhà à, biết nấu ăn ừ. à, không ờ, rượu bia không bài bạc không thuốc lá ừ. à, em có thể biết ờ, quan tâm chia sẻ và em rất là trung tình điểm yếu của em là em hơi nóng tính một xíu nhưng mà ý là mình vẫn kiềm chế được nếu mà ví dụ như sau một cái trận cãi vã thì em thường lên phòng nằm đắp chăn nằm ngủ nóng thường ta làm gì chứ nóng đắp chăn <laughs> dạ không ở đà lạt là hơi lạnh anh à dạ đà lạt lạnh là đắp chăn mà nóng dạ. quá cũng đắp chăn luôn dạ ở ờ, đó đắp chăn cả ngày Ôi, vậy là cũng được rồi cô gái rất thích cái tính này bởi vì <laughs> thằng ông mà không có nóng nảy mà nóng quá thì đắp chăn là xong <laughs> ủa em tình em có mấy mối tình rồi dạ hai những người đó có giống như là em mong muốn không dạ có ai cũng thương ai cũng chiều hết vậy tại sao lại chia tay à, cái mối tình đầu tiên chia tay là do người ta phải lựa chọn giữa giữa em và gia đình như vậy thì khó cho anh ý quá cho nên anh phải chọn gia đình không chọn em được vì em ở xa quá ừ. rồi cái mối tình thứ hai mối tình thứ hai là bởi vì em um, con nít quá người ta không có muốn à. kiểu là người ta muốn một người trưởng thành hơn nhõng nhẽo quá phải không dạ tật xấu là nhõng nhẽo đó bây giờ mới lòi ra nè nhưng bây giờ còn nhõng nhẽo dữ lắm không còn nít không cũng y chang không có khác gì y chang hả chịu được tính con nít với nhõng nhẽo không dạ chịu được anh ạ à. chịu được hả dạ nếu chịu nổi lên đắp chăn ha dạ <laughs> em có mấy mối tình trước giờ em chỉ có một mối tình thôi ạ dài không dạ 10 tháng anh ạ nhưng tại sao lại chia tay à dạ tại vì là em thì do em muốn tiến tới hôn nhân nhưng mà bạn đó thì chưa xác định nên là hai bên nó có xảy ra mâu thuẫn tiến nhanh là... vậy mới có 10 tháng mà dạ, muốn tiến luôn rồi đó là... hả à, có thể bên kia thấy sớm quá đúng không dạ còn bây giờ là em nếu mà tìm hiểu được là em phải tiến tới hôn nhân liền đúng không dạ nếu mà em cảm thấy hợp á thì ừ. sẽ tiến tới hôn nhân nhưng mà thời gian thì phụ thuộc cả bạn nữ còn em thì sao dạ. em có muốn tiến tới hôn nhân liền không em muốn lấy chồng năm em 28 tuổi năm nay là em 27, à, 27. chào gái dễ thương chào anh vậy là còn một à. năm nữa không sao thì một, một năm, năm để tìm hiểu đó ừ. được em muốn tìm một người yêu lý tưởng với mẫu hình như thế nào em chỉ mong người đó giống ba của em thôi tìm người yêu á mà giống ba với mẹ là khó lắm bởi vì ba mẹ là một cái thần tượng những người thiêng liêng nhất rồi mà tìm giống người đó là khó lắm á à, anh em thì còn được anh cũng khó chứ đừng nói là ừ. ba đó đổi đi đổi giống chú Quỳnh ừ. Linh đi ủa ờ, anh Quỳnh Linh đi lộn <laughs> một cái người nào mà nó dễ hơn chút xíu được không thì em thấy ba em cũng thuộc dạng tuyết bình thường mà là lo cho gia đình và yêu thương vợ con thôi còn hình dáng thì sao hình dáng thì cũng bình thường cũng cao, cao mét sáu mấy à cao mét sáu mấy à ừ. trắng da trắng hay là da đen da đẹp trai không da ngâm em với ba em mặc y chang nhau à dạ vậy là ba em đẹp trai đó thành ra là ừ, tôi qua bển tôi coi được không coi đi yeah. Dạ. đàn trai cũng uh, gọi là công tử lắm hà vậy à trắng trẻo ha chứ Rồi. bên tôi là mỹ nhân đó nha Thôi. à gia nhân chứ dạ em chào chị ạ ồ cưng chào cưng hồi nãy là cưng ước mơ có gia nhân đúng không dạ ừ. cầu được ước thấy đó nha dạ em chị nhìn em chị có cái cảm giác giống em bước từ trong truyện kiều em bước ra như thúc sinh hay là ờ, hay là dạ. nhà thơ mà em thích cái mẫu bạn gái như thế nào dạ mẫu bạn gái em thích là uh, ưa nhìn ạ nói chung là biết quan tâm chia sẻ cũng hòa đồng vui vẻ em không không có cái mẫu hình lý tưởng nào chỉ cảm thấy mình thực sự rung động thì mình thích thôi thấy ngay lần đầu nhìn người ta rung động là được thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi cái mình cho hai bên gặp mặt xem với ánh mắt đầu tiên họ có rung động hay không em gái đi với ai à, quyên em đi với à, chị của em bạn đồng nghiệp và cô đồng nghiệp luôn ạ chào nhà gái Dạ chào ờ, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. À, xin chào ờ, quý vị khán giả. Dạ, em, chị em à. là chị của Quyên. Thật ra nãy giờ quan sát bạn trai cũng hơi kỹ, thấy bạn cũng hơi khép nép thì không biết bạn có thể thể hiện được cái bản lĩnh đàn ông của mình một tí trên sân khấu được không ạ? À? <laughs> mình anh <laughs> hít đất cho chị coi coi nó khỏe không. <laughs> Đó, muốn mấy cái mấy, hít chừng nào trời ơi thấy chưa đó chị thấy chưa người ta bản lĩnh được rồi được rồi cứ đứng thôi đó <laughs> thôi thôi thôi được chưa dạ. mình muốn hỏi là cái xu hướng của quyên là quyên muốn là sẽ về về gần người yêu thì không biết là bạn có thể uh, sắp xếp như thế nào đó để cho quyên có thể về đà lạt hoặc là bạn có thể lên đây để hai hai bạn gần nhau được hay không cái này chúc cho hai trẻ họ tự hứa hẹn với nhau họ tự giải quyết đi rồi à. cảm ơn à xuân đi với ai xuân dạ em đi với uh, em của em ạ em em, em gái hả? dạ em, em gái không dạ em họ ạ em họ rồi chào em gái dạ chào chú quyên linh và chào cô hồng vân à, em chào chị cùng tất cả các khán giả trường quay em thấy chị gái thì dễ thương à, nhỏ nhẹ dịu dàng em nghĩ là anh chị em thấy hợp nếu ờ, có thể thì ờ, cho nhau cơ hội để ờ, hai người tiến tới rồi cảm ơn em gái <laughs> nói chung là hai gia đình góp ý nhẹ nhàng vậy thôi còn quan trọng là mình có rung động hay không đúng không xuân dạ rồi bây giờ rồi. mở rào bắt đầu đi xuân không gian này là của em đấy Anh chào em ờ, à, Anh có món quà tặng cho em Anh có ba món quà luôn à, Món quà đầu tiên là bản thiết kế xe của anh Do anh tự thiết kế Và thứ hai là tập thơ 30 bài do anh à, tự sáng tác Và trong đó có một bài tặng riêng cho em Em cảm ơn anh dạ. Và anh có món quà thứ ba là dạ, gửi tặng tới à, em cũng như là anh à, Quỳnh Linh và chị chị Hồng Vân một ít của đặc sản Đà Lạt mang tới để mình thưởng thức cảm ơn em. em cũng có món quà tặng cho anh rồi cảm ơn em nhé à, em hy vọng là à, sau cuộc gặp mặt này thì hai đứa mình cũng sẽ có thể sống đời với nhau giống như cây này Rồi dạ, rồi cảm ơn em nhé ngọt ngào quá em gái mở tập thơ ra thử xem anh ấy đọc tặng em bài gì vậy có thể đọc được không bài anh tặng riêng cho dạ. em đây đúng không dạ đúng rồi thì em đọc bài này ha đọc đi em đọc bài đó thử xem chào em cô gái trước màn Hôm nay gặp được khá là phải duyên Anh đây số phận tan hàng Gặp em mà ngỡ nằm mơ giữa chiều Anh thì chẳng biết ca đàn Nấu cơm quét dọn công nào cũng ngon Được thêm cái tính thật thà Nói yêu là cưới dễ đâu dối lừa Ngoài ra lại rất đàng hoàng Tấm lòng trung thủy một lòng yêu em Suốt ngày làm lụng kiếm tiền Xong công hết tháng đưa về cho em Yêu anh em sẽ an nhàn Chẳng lo cờ bạc rượu chè bê tha cuộc đời sẽ chẳng thể nhàn cùng em đi khắp thế gian hữu tình em ơi ngày ấy đã tàn còn gì em phải đắn đo nghĩ nhiều nhẹ tay ấn nút hạ màn trao nhau cơ hội đôi ta hẹn hò hay quá cái bài thơ này xong rồi là linh vân đâu còn vai trò gì nữa đúng rồi nói chung là chốt luôn rồi đó chốt luôn rồi ừ. em gái cảm nhận thế nào về bài thơ đó em cảm thấy uh, xúc động quá giống như kiểu là tất cả những gì em mong ước nó nằm hết ở đây á à, Đó, ờ, trước khi mà em lên sóng em ờ, em bị mất ngủ hai ngày luôn tại em không em em cảm thấy rất là hồi hộp á em cảm giác là duyên phận của em nó cũng khá là lận đận và em luôn mong muốn em tìm được một người để em có thể ừ, kết duyên cùng người đó hôm nay em gặp được anh ấy anh ấy tặng em bài thơ này em cảm thấy giống như kiểu đây là định mệnh của đời em rất là xúc động đúng không à, gần như nghẹn ngào luôn đấy anh thấy trong giọng nói của em như thế em thấy con người của anh như thế nào dạ à, em cảm giác có tình cảm với anh ấy ngay từ lần đầu đấy không thực sự đó là cái cảm giác thật cảm giác đầu cho nên tiên là ấy. khi nghe bạn nói mặc dù không nhìn mặt bạn nhưng mà tự nhiên vân cũng rất là xúc động luôn sau khi nghe những cái tâm sự của bạn gái thì em em thấy thế nào dạ bạn gái thì ờ, cũng xinh xắn dễ thương hiền lành dịu dàng ạ là cũng đúng mẫu mẫu người em thích anh nghĩ là khi mà em ở Sài Gòn như vậy còn anh ở Đà Lạt như thế thì chuyện hai đứa mình sẽ như thế nào thì à, nói chung là anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để mà một tháng có thể xuống thăm em được một đến hai lần em có thể lên thăm anh được không được <laughs> nếu như tiến tới hôn nhân thì mình sẽ phát triển kinh tế ở Đà Lạt hay là ở thành phố Hồ Chí Minh Em thì ở Sài Gòn cũng được, ở Đà Lạt cũng được Miễn là để có tình yêu thôi Hay quá vậy trời Em hỏi anh một câu nữa được không? Được à, Em ở Hà Nội anh có thấy xa không? Cũng xa nhưng mà nói chung là nếu mà vì tình yêu thì mình vẫn có thể chấp nhận được Nếu mà lấy nhau thì một năm anh cho em về thăm ba mẹ em bao nhiêu lần? Lúc nào em cảm thấy nhớ nhà thì em có thể về thăm nhà Cũng không nhất thiết là phải bao nhiêu lần Anh có về cùng em không? chắc chắn là có chứ tết này anh có về cùng em không cái này thì nói chung là mong là hai đứa mình tiến xa hơn thì anh sẽ về quê hà nội cùng em hà nội đang chờ đón anh đà lạt cũng đang chờ đón em tất cả mọi thứ đều tan chảy gần như mọi thứ đều chảy hết trời ơi tại sao có những điều ngọt ngào như thế giữa một cái nắng chói chang thành phố Hồ Chí Minh thế này không còn gì để nói nữa quay ghế lại đi chúng ta chỉ còn làm động tác đó là bấm nút hay không bấm thôi nếu đúng những lời ngọt ngào những ngôn tình nãy giờ Hiệu tin chắc rằng các bạn đã tìm đúng đối tượng Và đừng do dự gì Khi trái tim mình đang thổn thức Hãy bấm nó để khắc khoải trong tình yêu Để yêu thương nhau nhiều hơn Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định một 2 3 Hết thời gian Đẹp lắm Nắm chặt nhau Gần như họ gặp nhau lúc nào đó Hãy đặt nụ hôn đầu tiên đi từ từ để chưa để nguyên <laughs> nó phải cảm giác cái nụ hôn nào từ từ nha chừng nào tôi nói lấy ra mới lấy nha để vô từ từ để vô hít hít để nguyên hít mạnh lên hít mạnh lên thế nào dạ hả dạ, cảm giác ừ, khá rung mình luôn đâu dạ. bây giờ bạn hôn lại đi bạn hôn lại quyên. xem xem cái cảm giác hôn lại nhưng anh nghĩ anh nghĩ sợ của anh bật ngửa không. lên không hôn đi quyên nào hôn nó phải có tiếng hôn, hôn một cái chóc là đấy, vậy đó hôn ừ. phải có tiếng làm lại cho nó có tiếng nào hôn một cái chóc này mạnh lên đấy dễ thương nhá hà nội ơi đà lạt đang chờ à, chúc các bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ thông báo tin vui cho chương trình nha